Đưa mẹ lên đây, à, sóc sóc. Đây sóc sóc. Mẹ sóc cầm tay ngay bác thì anh. Nói thế là đều thích gì Chứa gì đấy như thế này mẹ một tí lại đen lại chết người. Tôi sóc lại từ đầu nhá. Sóc đi. Trắng đen đen nhá. Chưa vòng quay. Từ từ từ nhá. Từ để nó sắp xếp ổn đội hình đã. Đúng không? Nó máy, ông ông dài tập quá đấy. Dài tập quá ba mà... tiếng đầu không mua bán nha ai đánh thì mở luôn này Đúng là tiền Đừng qua đánh Mở luôn này Mở luôn Lẻ thôi dạ vâng. Cái ăn Ăn đầu bờ rồi một hai ba ba ba triệu năm triệu Đánh tròn tiền hết từ từ đấy Đánh đâu ba triệu hai ba một 4, 2, 5 triệu ba 1, 2, 3 4, 5 Cái chết dở rồi Vất Nguyên lại dính quả ông này sóc không cần tay ngay bác thành ra mình lại Con cái này dễ bị dí quả chết lắm đấy chứ thế cái gì vẫn đã chân đây là hai ba bốn năm sáu này mở lối này mở đúng ba tiếng này. anh đi đi thôi rồi bắt đầu đấy từ từ anh mỗi nhà về ba triệu đi cái đầu đầu tiên cái là bao mua bán không đánh không đánh không thế đấy thế bởi thua thì à, cân ba đến đầu năm triệu đấy thì nhưng mà cậu ghép cái trên hai ba bốn năm sáu bảy tám triệu này này bảy triệu gần đến bảy triệu đếm lại đi một hai ba bốn mới đâu bảy triệu xong bảy tám triệu mới đâu bảy triệu rồi ờ, tám triệu bắt đầu mua bán này cho phép mua bán ra mình buồn một hai ba năm triệu một hai cái đấy to đấy nhỉ bốn năm sáu bảy tám chín mười triệu này bán sạch bán lẻ đánh ờ, trận không cho đánh không cho ăn mẹ dí cái đúng không dí luôn hai mặt cái con lẻ bán sạch mặt nhận mặt lẻ này ba trắng rồi ba đen rồi mấy triệu năm triệu một hai ba bốn năm triệu rồi một hai ba bốn năm triệu rồi xong chưa mẹ, chết rồi đấy nha nhìn thấy kỹ này ba đen đúng không từ ra ngoài cái nào từ tôi để đây không ạ ra ngoài không ra ngoài không mỗi nhà hàng trăm cho chủ nhà đây chưa gì đấy. chưa nhặt được tiếng nào nhặt đấy nhá được ba tiếng bỏ dưới chiếu nhá ông tí được không đây này ba đen này thôi mình cứ ra đang nào chẳng mình chả phải ra đúng không rồi dạ, quay cầu quay cầu đúng không đấy đánh đi cầu không giàu đủ ăn đấy bán xanh bán lẻ ai đánh chặn đi đánh đi ai quay cầu thì quay cầu đi Ôi, quay cầu đèn lắm đắt mà mò món này 5 triệu có bao nhiêu lốt đi à, 7 triệu 5 liệt mở này chẵn con chẵn số mà chẵn đi các bác sẽ lẻ xuống mà chẵn đi mở đi không được thế nào rồi à? đấy sóc con tay ngay bắt như thế sướng đúng không đóng để tiền vào cái cầu lẻ buông sướng Đấy đang đánh lẻ tự nhiên anh quay cầu ghen tiền cầu không làm dí cái còn trước ăn 8 triệu quang có 7 điên điên gì ông đọc bọc đọc đấy bảy triệu cho nó còn 5 triệu lên. năm bán xanh mà lẻ tôi cứ đánh lẻ thôi 5 triệu này 4 ba 2, 3, triệu rưỡi bốn triệu bốn triệu không 2 Chắn còn 5 triệu Đắt, bỏ này chắn đánh vào mặt chắn đi chui trong đấy đánh hết vào chặn rồi lẻ thừa 10 triệu cho hai nhà chia nhau kỳ đồ cứ đồ nhá đúng rồi kinh nhỉ lắm lẻ thế mày quay vào trong đánh đứt cầu thôi chứ tấm ba đen một tim bạc một tim bạc đánh lẻ nốt đánh ngoài đến chui vào trong đánh lẻ nốt tiếp bạc này nốt tiếp bạc lại chui ra ngoài đánh đi nào kia không đánh mở này chờ từ chứ nghe đánh, đánh sẵn cái cân chặn thừa 5 triệu đánh vào chặn chặn đi hết luôn đánh chặn 5 triệu mở luôn nhá khỏi thừa này mở vẫn lẻ vẫn lẻ vẫn lắm bao nhiêu ba triệu ông này tỉnh nhỉ chặn đánh được lẻ đánh được nhỉ bởi chui vào thì chết đấy à ừ. ba triệu chết mười triệu thôi một hai ba rồi anh nốt cái này dạ, thú ơi dạ, dạ. nhanh rút gọn hai ba bốn năm đánh đâu em gái đánh đâu rồi rồi chắn muộn chắn năm chậm mở luôn này tớ ui giời mất cái mạng tôi không muốn đuổi đuổi về ui cái cầu ông đâu bằng chết thì bao nhiêu đây vẫn chết vẫn chết nuôi chẵn luôn rồi 10 triệu đây em về đây có thế 5 triệu nữa qua đây 5 triệu 10 5 10 1 2 3 5 ok chưa em mất 5 triệu ông vứt ông 5 triệu ở chẵn phát nó đi ừ. chẵn này nè chẵn đang đánh đâu mà đã đã sóc đâu mà chẵn cái lẻ bắt xanh ờ, bán lẻ nhận hết bán lẻ này đấy một hai ba bốn năm này thêm 5 triệu chẵn đây mấy cái gì đây sắp đôi rồi sắp đôi giờ mới ăn được phát năm triệu đủ chồng ấy năm triệu chuyển rồi đấy rồi vâng, được phát thì ông này ông bảy tám cái ông mới cho ăn cái này. Đây cái tiếng trước tôi có được ăn đâu mà. Sắp độ à, lẻ nó đánh ra làng đây. 1 2 3 anh đi. 4 này, 5 này, 5 triệu. À, 5 triệu này. Mở này, không đánh mở này, đếm tiền này. Đô. 5 đô. Ừ, sao à. em gì? 1 4 triệu này. 4 triệu rồi, triệu rồi về. Đấy là máy đồng rồi, đến tiền thừa cái ông thừa găm tiền đấy thừa cả tay thì tôi tiền của ông cứ cứ ông cứ cầm thôi không ai lấy của ông đâu mà ông phải găm cái cờ bạc đây không ai găm đâu đánh trận này đánh nỉ à vừa nãy là gì tiếng trước là gì tiếng sấp đôi đúng không bán sạch bán sạch uh, mặt mặt trận đi mặt trận ăn cái này cái này cái gì đây mấy triệu đây năm bốn bán chắc mà năm triệu à, bán à, chẵn ờ nhỉ hai ba bốn đây tôi cho này nhá ok năm triệu là một hai ba bốn năm triệu tin đi cơ bán xanh bán trắng hai ba ba rưỡi bốn năm này đây tăng thương là đắt 5 triệu 10 triệu 10 triệu à mình lấy 5 triệu 2 3 4 5 đây ô tô bây giờ này không đánh có thừa lại không đắt tiếng không hình hấp giờ hấp ông không thiết cái nào cái ông đánh gì mở thôi ông đánh gì đánh nhỉ đánh lẻ thì ông tôi thừa cho ông 5 triệu nữa này xuống đây tôi ăn tiền rồi đây 5 triệu thôi làm tôi ăn đây 5 triệu đây tiền của tôi với ông đây vất ở đây ba triệu rưỡi đây đặt ba triệu rưỡi tức là về về về lẻ các ông ăn đúng không đúng rồi về lẻ các ông về về chặn tôi ăn đúng không đúng rồi léo thích đấu súng không thích xuống đấu súng không hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đánh mười tật tay đánh mười mười triệu đấy ba bốn năm sáu bảy ba tám bốn chín năm ông kia đánh nghe lấy tiền đánh nghe thừa cho ông năm triệu bao nhiêu năm triệu nữa thừa năm triệu đúng không ừ. một hai ba bốn năm ông còn bao nhiêu đánh nốt thêm một triệu triệu triệu để mấy triệu đi đường em mở cho anh phát này thì cái này dạ. không ra lẻ à ui rồi bốn trăm em mở cái này là trăm chưa em năm cốp hết rồi đấy từ từ ông kia tôi, tôi cốp chuyển khoản mấy triệu đây đấy là 5 triệu đúng không từ em có 5 triệu về không em năm thành 10 này đúng không em mở hay đấy đúng đấy từ từ em mở như dặn không hết tiền đấy ơi ra mà ừ, cái hai con này còn tiền mới con đâu đâu anh nhỉ tài khoản thôi phải đánh tài khoản đâu tài khoản đâu ừ, ok chào tất cả anh em clip vừa rồi đã minh chứng cho anh em một điều là đàn bà nó có giỏi đến mấy nó có đẳng cấp đến mấy đi chăng nữa thì vẫn thua đàn ông thôi đúng không trong clip vừa rồi con đàn bà ấy, nó cũng thuộc dạng tinh quái đấy chưa? khi mà nó thấy ông kia ngớp bát phát nó biết ngay đúng không nó biết ngay thế nhưng mà nó không thể ngờ tới được là bên trong sân chơi đấy nó còn có một người khác là bịp thì người khác nó người ta dùng cái gì các bạn để ý những ông sóc cái bên sau ấy ông ấy có con máy này con máy iphone này đặt ở trước trước lòng của ông này đấy đây là con máy bịp đẳng cấp nhất bây giờ khi mà sử dụng con máy này ấy, bát với đĩa là xanh chín người ta người chơi chỉ cần đưa bộ quân không tang vào quân không tang có thể làm vào bao thuốc nguyên này hoặc là lá bài hoặc là chắn hoặc bất kỳ cái vật liệu nào người ta đánh người ta đều có thể đều làm được đấy và nguyên tắc chơi nó như nào khi mà tuồn được bộ quân này vào ấy thì cứ sóc xong đặt xuống cái máy báo dung này đút trong người mình sẽ biết được chặn hay lẻ ví dụ đây nhá tôi bật cái dung này lên này đây rồi cái thằng lẻ nhá các tôi đưa vào để các bạn nghe luôn là cảm nhận nó rung như nào lẻ này một rung đúng không đưa ra này đấy là lẻ bây giờ tôi thể thử sang tứ tử đi tứ tử trắng hoặc tứ tứ tử đỏ đều giống nhau các bạn nhìn kỹ nha tứ tử nhá tứ tử trắng nha đưa ra hai dung về sấp đôi này tôi để thằng sấp đôi này sấp đôi tôi đưa vào cho bạn xem này đấy thằng sấp đôi không dung vậy là lẻ là một dung tứ tử là hai dung còn sấp đôi là không dung nha còn cái dung này ấy, trong quá trình mình chơi mình sẽ để trong người chứ không phải dung như này còn đây là tôi quay để tôi chia sẻ cùng với anh em thì là anh em biết được nó dung như nào thôi còn ví dụ như bây giờ tôi để thằng, thằng lẻ nhá tôi đưa vào cho các bạn xem các bạn nghe gì đúng nhá không bao giờ nghe gì luôn đấy tôi cầm trên người này các bạn không thể nghe rồi đúng chưa chỉ một mình mình nghe thôi đấy đấy là cái bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất hôm nay chỉ cần luồn bộ quân này vào thôi dung để trong người bát đĩa là xanh chín hoàn toàn anh em nào cần được tư vấn cụ thể hơn anh em có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại đang chạy trên màn hình hoặc là anh em có thể là là là, là à, kết bạn zalo xong liên hệ nhá ok chào tất cả anh em